Nơi mạch nguồn thịnh vượng giao hòa sông nước Giữa nhịp đập phồn hoa Lan tỏa hào quang 23 viên kim cương độc bản Đắt giá bậc nhất Hội tụ đặc quyền đỉnh cao Cùng những trải nghiệm sống riêng tư Kiêu hãnh chất sống riêng Vẹn tròn đẳng cấp The Manhattan Glory hơn cả sự xa hoa.